Uh, xin chào các bạn trong video này thì um, con xin phân tích các chỉ số quảng cáo trong Google AdSense uh, à, đây là một cái phần cũng khá là quan trọng đối với những bạn nào uh, startup và muốn phát triển chiến lược uh, kiếm tiền trên Google AdSense thì um, các bạn cần phải biết tất cả những cái thông số trên cái um, phần uh, chỉ số quảng cáo của Google AdSense uh, sau khi các bạn mở lên cái phần giao diện của Google AdMob à, với cái quá trình các bạn publish à, app của mình và à, tất cả nó trả về với những cái à, cái phần gọi là à, request cái phần yêu cầu hiển thị quảng cáo trên app của mình um, thì trên cái giao diện của mình ở à, uh, trên cái phần hình ảnh mình chụp lại ở đây thì gồm có những cái phần sau các bạn cần phải à, chú ý và cần phải hiểu à, vì ở đây là phần số tiền của thu nhập của mình à, tháng trước à, còn đây là phần à, của à, thu nhập của mình tháng tháng à, tháng, tháng bây giờ à, dự tháng bây giờ à, còn cái phần à, này đây là à, cái số tiền à, thu được quảng cáo từ ngày hôm qua và à, phần à, trong cái phần chỉ số này là phần à, thu được từ cái cái cái cái, à, cái, cái số lượng quảng cáo của ngày hôm nay tất cả những user đang sử dụng um, thì trong cái phần chat cho đây thì là phần uh, đây đây đây là cái phần thu nhập vào hàng ngày hôm qua và trong cái chỉ số màu đỏ đó là cái phần giảm uh, phần trăm và giảm cái cái cái cái, cái số tiền của uh, ngày hôm trước nữa nó sẽ tận được cái đồ tăng và giảm của mỗi thu nhập mỗi ngày và cái phần chỉ số này là request đây là cái chỉ số 72k đây là cái chỉ số yêu cầu nó hiển thị ở trên cái app của mình thì cái app mà gọi là chủ nhân của mình à, tất cả những cái user đã sử dụng thì à, Google Xbox nó sẽ hiển thị ở trên đó với 72 lần và 72.000 lần ok thì cái yêu cầu 72.000 lần nhưng mà trong cái chỉ số 51 này 51.000 này đã là cái chỉ số impression là chỉ số hiển thị lên và người ta thấy những user đã thấy à, và cái match rate thì đây là cái chỉ số chính xác à, bao nhiêu phần trăm trong cái, cái, cái à, tất cả những chỉ số này ờ, và cái quan trọng hơn nữa đó là cái chỉ số ECBM ECVM là um, cái cái cái chỉ số với cái tính là mức thu nhập của 1.000 uh, à, impression uh, à, 1.000 impression thì mình kiếm được là 4 đô uh, cái chỉ số này tùy theo mỗi cái tài khoản của mỗi người à, và tùy theo một cái, um, cái chủ đề các bạn làm app nữa ở đây là cái chỉ số nó lên xuống à, từng thời gian từng ngày và chọn từng cái cái cái, cái đề tài à, quảng cáo à, đề tài cái app của mình nó hiển thị à, với 1.000 impression thì chúng ta sẽ kiếm được thu nhập là 4,34 đô đây là cái thông số nó hiển thị lên như vậy ha um, cái phần uh, as earnest performance uh, performance này là cái phần um, nó hiển thị chi tiết về cái phần là full screen ví dụ như là hiển thị uh, quảng cáo full screen uh, trên một cái giao diện của uh, Mobi thì uh, nó hiển thị lên thì ngày hôm qua thì uh, mình kiếm được chân này ha và banner full screen và banner ok à, và đi vào những cái chi tiết hơn thì các bạn uh, sẽ tìm hiểu trên cái phần là uh, các bạn nhấp chọn vào phần report à, trong cái phần report này thì nó hiển thị lên trên cái phần um, uh, một cái uh, giao diện report và thì chi tiết những cái phần um, thông số những cái chỉ số trên Google AdMode à, số lượng click à. ok ví dụ như là ngày hôm qua trong cái phần uh, à, AdMode Network Request thì nó gồm có 72.000 uh, à, match request là cái chỉ số thông minh uh, là chỉ số um, yêu cầu uh, là gồm có 69 53 và match rate uh, à, thì đây cái chỉ số chính xác của cái phần trăm uh, impression là cái chỉ số hiển thị bằng user uh, khi mà kích vào app sử dụng app mình và nhìn thấy được cái quảng cáo đó rồi thì uh, trong kỳ um, điều kiện những cái chỉ số này thì lên và thông báo cho chúng ta biết như vậy nhưng trong kỳ click đây là cái phần khá quan trọng để chúng ta kiếm tiền từ ờ, click và impression à, trong phần uh, ờ, 5 thông số 51.000 hiển thị và user nhìn thấy như thế này thì có sản xuất đó là gồm có 1882 uh, lượt click vào một cái cái cái, cái hiển thị quảng cáo trên cái app của mình ha à, và impression à, CTR thì đây là cái tỷ lệ phần trăm à, giữa impression và tỷ lệ click vào đấy à, 51.000 thì gồm có là 1.088 à, sắp xỉ là 1.882 lượt click vào trong cái quảng cáo của mình ha. ok à, impression RPM RPM thì à, đây là à, cái, cái, cái, cái số tiền mà chúng ta uh, à, kiếm được từ 1 à, ngàn impression còn cái phần uh, à, estimated uh, earning thì đây là cái cái cái mức uh, thu nhập của ngày hôm đó uh, tỉnh bao quát của tất cả những cái thông số này để kiếm được cái cái cái cái cái, cái, cái thu nhập này ha ok thì như vậy các bạn đã hiểu sơ qua về tất cả những cái chỉ số trong của Google AdMod để các bạn hình dung được và các bạn có thể đo lường và các bạn tạo ra một chiến lược thì ờ, trong cái phần này đó là phần ờ, phần tiếp theo slide này thì ờ, cho các bạn hiểu rõ hơn những cái chỉ số Smooth Network Request này là số lượng yêu cầu hiển thị quảng cáo Smooth trong app uh, thì đây là doanh thu kiếm được 1.000 impression và 1.000 hiển thị à, trong đó là bao gồm cả CPC và CPM um, Match Request thì đây là cái tổng à, quên sorry tổng số hiển thị khớp với Xmode Network à, Request um, Match Rate là cái tỷ lệ so sánh với Impression và CPM Request Impression cái số lần đã hiển thị quảng cáo có thể user nhìn thấy được và lướt qua hoặc là click vào click đây là cái số uh, số, um, số click mà user click vào cái quảng cáo Xmode trong cái app của mình impression setter thì đây là cũng tương tự giống như là uh, à, ECBM ha uh, impression RPM thì là doanh thu cho một ngàn uh, impression à, estimated earning thì đây là thu nhập của từ quảng cáo ok um, đây là cái, um, cái cái cái video mình à, giới thiệu qua về tổng số tất cả những cái chi những cái um, chỉ số trong cái Google AdSense để các bạn hình dung và phát triển được cái chiến lược kiếm tiền Google AdSense của mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi trong cái video này